chùa Dược Sư Phật Lưu Ly Quang Tỏa ánh thường nhuận khắp thế gian Dược là thuốc cứu ngàn bệnh khổ Sư là thầy cứu độ quần sanh tọa lạc trên một mảnh đất nhỏ ở phía tây nam thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. là một ngôi chùa trong chín ngôi chùa do sư bà Hải Triều Âm sáng lập. Chùa Dược Sư được xây dựng theo kiến trúc chùa Trung Quốc với bốn góc uốn cong có hai tầng. Tầng dưới để trống, không vách, tiêu biểu trí tuệ bát nhã, chiếu soi ngũ uẩn đều không là căn bản của Đại Thừa Phật Pháp. Chùa có 20 cây cột tiêu biểu cho thập thiện và thập tính, chánh điện thờ ba vị Phật, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và Phật Dược sư Lưu Ly Quang. Trên tường có 6 bông sen tiêu biểu cho 6 vị Phật ở đông phương thế giới. là Đức Vận Ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng Thế Giới, Đức Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo Thế Giới, Đức Tối Thắng Các Tường Như Lai ở Vô Ưu Thế Giới, Đức Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở tịnh trụ thế giới, Đức Pháp Hải Du Hí Như Lai ở Pháp Hỷ Thế Giới, Đức Kim Sắc Thành Tựu Như Lai ở Viên Mãn Thế Giới, cùng với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là bảy Đức Phật thường lễ mỗi khi tụng kinh Dược Sư. Trong khung cảnh thanh tịnh này, sư bà Hải triệu Âm đã trụ tại chùa hơn 20 năm cho đến ngày viên tịch bảo tháp của sư bà hiện đang được quý ni chăm sóc ngay giữa khuôn viên chùa. Từ khi sư bà an trụ, chùa đã tiếp nhận cả ngàn ni sinh đến xin xuất gia tu học, nên chùa Dược Sư đang là một trụ xứ của 150 ni sinh trẻ tuổi với sự hướng dẫn của ni sư Vĩnh Lạc trụ trì, ni sư Bảo Giác phó trụ trì, sư cô Bảo Giới ngoại giao, sư cô Viên Lạc tri chúng và một đoàn thể ban chức sự với những trách nhiệm khác nhau. Chùa Dược Sư là một ngôi chùa kỳ lạ ở đây không có những lễ hội lớn, hàng năm vào những dịp lễ Phật đản lớn, chùa vẫn có hoạt động xã hội, từ thiện và hoạt động cúng bái thần Phật. Nhưng hoạt động chính mà từ hơn 20 năm nay chùa vẫn ra sức duy trì, đó chính là mở các lớp giảng dạy cho ni sinh. Chùa Dược Sư thực sự thanh tịnh, ngoài những tiếng gõ mỏ, đọc bài, ở đây hầu như không có những hoạt động vui chơi như tổ chức lễ hội long trọng một ngôi chùa lẳng lặng giữa núi rừng xanh thẳm, yên tĩnh và tĩnh tâm. Những người xuất gia tại đây hàng năm càng tăng lên. Những khóa học mà chùa mở ra không thiếu ni sinh đăng ký học. Những người chưa có duyên nhiều với Phật Pháp vẫn đến chùa để học, để tỉnh được tâm hồn mình. Chùa tiếp nhận ni sinh đến học đã lên đến hàng ngàn người. Suốt bốn mùa, chùa không ngừng nghỉ việc giảng dạy. Những ai cần theo học để kiềm lại những tính khí không tốt, khiến cõi lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn đều được chào đón đến tu niệm. Và dĩ nhiên sẽ phải tuân thủ theo nội quy của chùa một mùa học cần nghiêm túc thực hiện không nên làm mọi chuyện qua loa các ni sư ở đây cần những ni sinh thực tập và có lòng thành với phật pháp họ xem sự nghiêm túc trong một mùa học là sự tôn trọng dành cho phật dược sư sáu kinh nghiệm đi lễ chùa dược sư chùa dược sư được xem là một địa chỉ tâm linh vì vậy khi vào chùa bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây Khi tới chùa, bạn nên giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn. Khi gặp các thầy sư, tăng ni, kính cẩn chào bằng cách niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù chùa Dược Sư cách trung tâm thành phố Đà Lạt khá xa, khoảng 43 km, tọa lạc trên một mảnh đất nhỏ ở phía tây nam thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, đường đi tới chùa lại khá đơn giản, rất thuận tiện để bạn đến đây tham quan lễ Phật vào những ngày cuối tuần. Cụ thể, để di chuyển tới chùa Dược Sư, bạn có thể đi theo các cách sau đây. Di chuyển tới chùa Dược Sư bằng xe máy, nếu xe di chuyển tới chùa bằng xe máy, từ trung tâm thành phố Đà Lạt, bạn chỉ cần chạy dọc theo quốc lộ 20 khoảng hơn 40 km, sau đó rẽ trái vào thôn Phú An rồi đi thêm 500 m nữa là tới chùa. Di chuyển tới chùa Dược Sư bằng ô tô, nếu đến chùa Dược Sư bằng ô tô, cung đường đi khá giống với xe máy, Tuy nhiên, sau khi qua đèo Brent, bạn rẽ thẳng lên phía cao tốc 14 để có thể di chuyển với tốc độ cao hơn. Sau khi đi hết cao tốc, bạn lại rẽ xuống quốc lộ 20 và di chuyển quãng đường còn lại như di chuyển bằng xe máy.